à, chắc cũng phải hai ba tuần gì đó à. sau rất là nhiều sự cố gắng và đúng là ừ. cố gắng luôn đó rồi có, có có cả lo sợ nữa ừ. rồi mình cảm thấy mình cái cái này mình mình mình chia sẻ kiểu kiểu đàn ông như không sao cả anh thuận đó à. kiểu là là chưa có gì hết ừ. đúng không chị cho nên là nó rất là khó ừ, khó lắm cái về hỏi mẹ rồi ờ, hỏi bạn rồi, rồi hỏi những người đi trước ủa làm sao làm sao làm sao em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ Ê, em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba trong trong trong cái câu chuyện này chỉ có mẹ hỏi mẹ thôi mẹ cũng bó ờ. tay hỏi ba Dạ. còn bạn mày mới hỏi mẹ nè rồi hỏi chuyên gia nữa Nghĩa hỏi chuyên... mà trong đó em cũng thấy sao sao sao mình dở quá vậy cái này gì nó do mình không thí dụ như mình mình mình ảo ảo cái là được rồi ừ. nhưng mình mình sợ mình sợ ờ, chỉ đau ừ. tức là mình cứ cứ không có cứ sao quân sao quân thôi là cuối cùng cũng ráng và cũng được ba ba tuần gần tháng em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật tức là trong 3 tuần trăng ờ, để chuẩn bị lên kế hoạch đó thì không không được nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi à, rồi xong rồi đi cái đó là dính luôn với bầu, bầu luôn bầu luôn oh. một lần duy nhất và từ đó là chỉ vậy là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ mà đẻ con xong là phải kiêng nữa ờ ừ. coi như tổng cộng hai lần trời <laughs> Lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ chồng son Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận Đàn thì mình sẽ có hát nữa Tại vì ừ. em đàn không có hay Em hát thì cũng không có hay Nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn Đỡ đỡ Thì dạ, dạ Mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè Dạ, dạ, bà xã đó à. đó đó đó <laughs> dạ. rõ ràng để chi biết không để lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã dạ. thực ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu tại ừ. vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã à, trong lúc em lên dây đó à, dạ. chuẩn bị đó thì dạ. bây giờ mời em bây giờ dạ. em giới thiệu em một chút vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền đúng yeah. rồi dạ em xin chào chị hồng vân xin chào anh quốc thuận và tất cả những uh, quý khán giả xem chương trình này ạ à. ừ. em tên là nguyễn vũ ngọc châu thì em đang làm cmo là là chuyên môn cho văn phòng đại diện của viện tế bào gốc ESL Bio chào mời em Dạ, à, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương Thì à, các bạn học trò của em hay biết là em hay à, dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy quá à, Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học mà mình chỉ nói về tình yêu Tình yêu Gia đình rồi. thôi à, Là Dương dạ. nhiêu tuổi rồi cưng? À, Hôm nay em uh, ngót nghét 30 rồi Ngót nghét 30 dạ. rồi quá Sáng năm ngàn xôi, chiều ba ngàn trà đá à. Còn uh, Châu thì sao? Thì Châu... em ngót nghét bằng dương à, à, 29 Thôi giờ em đàn một bài để cho anh chị dạ. ké Ké, đúng dạ, rồi dạ, đó Nghe ké coi Dạ vâng à, em rất là hân hạnh Thì cái bài này nó tên là cái bài ờ, Tự nhiên tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà lạ thật đấy lạ thật đấy tự nhiên mình gặp nhau ô lạ thay ô lạ thay tự nhiên ta tâm đầu Ông ô ghê ông ô ghê tự nhiên mình chung lối suốt đường đời tự nhiên mình thành đôi tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chia ngọt sẽ bùi một khi có người sầu lo chẳng vui người kia ý a à cùng với nụ cười tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ý ấy là chính em tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm lạ thật đấy lạ thật đấy tự nhiên mình gặp nhau ô lạ thấy ô lạ thấy tự nhiên ta tâm đầu ô ngộ ghê ô ngộ ghê tự nhiên mình chung lối suốt đường đời tự nhiên mình anh đôi ý, dạ, bài hát là hay quá em ơi Dạ rất hân hạnh, rất cảm ơn anh Anh rất muốn biết à, hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là à, em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong ờ, trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học. À, ừ. tụi em cùng trường cùng khoa chỉ khác lớp thôi ạ. À. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không? cũng không có bình thường trước khi mà lên sân khấu làm mc á là em thế cho một người bạn chắc vợ em không dám nói đó chứ vợ em về kể lại trội lần đầu tiên gặp anh á em thấy cái gì đó nó dơ dơ <laughs> tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà à. cái này à, chắc cũng xin lỗi à, các bạn <laughs> à, tự nhiên chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên ừ. thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá ờ. À, không có chú ý về cái cách ăn mặc đầu tóc không có chú ý gì hết trơn ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà ừ. mồ hôi một kê mình đúng là dơ đúng là dơ đó dơ thì móc móc cũng cũ cũ dạ đúng rồi nhìn nó ờ. dơ dơ lắm còn à, em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ báo vô quần thời của em cách đây 10 năm không không có ai vậy hết ừ. em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không dạ không nó nó không phải là đùng một cái à. mà ờ. mình ờ, thấy là nó bất bình thường mà nó ừ. sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ nhỏ nhỏ Đã. thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình <laughs> nãy giờ dương kể thì các anh chị cũng nghe là em ờ, là có bị bệnh là điệu bẩm sinh á nghĩa là em rất là điệu cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với dương là vì vì em điệu hơn các bạn ừ. chương trình người ta có 3 tiếng à và tụi em thống nhất là mặc ba bộ đồ ban đầu dương đề nghị thì rất là mắc cỡ sợ dạ. em không chịu nhưng mà em nghe ba bộ đồ em mừng quá tại vì tại vì mình mình được điệu dạ đúng rồi <laughs> thích quá cho nên đó là đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là ừ. mình rất là thích đẹp mình rất là thích à, rồi. chỉnh chu vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em à, có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á thì có một lần à, em nhắn tin với dương là em đi làm về tối thì à, dương nói là sẽ đón em về ừ. cho nên đó là dương chở em về thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở thì à, đó lần đầu tiên à, gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau ừ. bên ngoài lúc đó là có tỏ tình luôn không dương chưa anh chưa cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày noel À, à, ngày Noel năm rồi ngày Noel vừa rồi chính là kỷ niệm uh, à, 9 năm, 9 năm ngày quen nhau wow. 9 năm dạ. 9 năm luôn 9 năm quen nhau Rồi, tới oh. Dạ. sao nè Tỏ tình có gì đặc biệt không nè à, Em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy lúc cảm nhận của em sao nói tại sao không tặng là con chim sân ca ừ, đúng rồi đó hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò dương là mối tình đầu của em mà cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi cho nên <laughs> không quan tâm đến quà là gì luôn để ý trâu hay bò hay là ngựa dạ. hay là cái gì luôn nói chung là mình mình mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra không nói thành lời luôn dạ <laughs> coi như là chấp nhận em cũng hiểu là bạn dạ. này đồng ý thôi dạ đúng nhẫn qua dạ. mà chị như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có có có hôn gió được không dạ có hôn gió hả dạ. trời đất ơi hôn gió bà nội ơi vậy hả à. hay là à, vậy hả trời ơi là trời rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay rồi em mới được đặt cái luôn đặt cái cái cái bờ môi của em lên gò má của chị chắc cũng phải cả tiếng sau dạ lâu quá lâu quá chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm không, sau mình cũng nghĩ vậy luôn á trời ơi dạ hình tóc hình tóc hình tóc à, thôi ờ, hai tháng sau hai tháng, hai tháng, tháng sau là mấy hôn môi à hôn à, môi hôn má thì em chồng không... em là hay quên á hai tháng sau là hôn má sáu à. tháng sau mới hôn môi à, dạ. trời à. đó nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không dạ giận một lần Ừ. em cũng không nhớ lý do tại sao nhưng mà cũng giận nhau một tuần cũng cảm thấy là buồn là tổn thương lắm nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu là lý trí đi, đi trước tình cảm ừ. thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này à. rồi bên này họ cũng nghĩ vậy à. cho ờ. nên nó là ráng lắm mới được một tuần giận nhau mới được một tuần ờ. Ừ. rồi xong đó là ở ờ, quê luôn dạ. và em đềm cho tới ngày cưới luôn rồi vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy ngày làm đám cưới luôn dạ, dạ. đúng rồi như vậy là trước đó là cũng không sống thử không gì hết luôn tụi em làm ăn chung rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ ừ. nhưng mà chỉ là giữ gìn à, cái à, giữ chuyện gìn quan hệ cái thôi em ơi cái đêm tân hôn vui không em dạ không <laughs> sao vui dữ chú làm cái chương trình chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt dạ chớt quớt chớt quớt là do ông xỉn Vậy hai đứa tỉnh quá nên trớt quớt <laughs> À um, Chắc cũng phải hai ba tuần gì đó à. Sau rất là nhiều sự cố gắng Phải đúng là ừ. cố gắng luôn đó Rồi có, có, có cả lo sợ nữa ừ. Rồi mình cảm thấy mình cái cái này mình mình mình chia sẻ kiểu kiểu đàn ông như không sao à, cả à, anh thuận đó, ờ, à. Ờ. kiểu là là chưa có gì hết ừ. đúng không chị cho nên là nó rất là khó ừ, khó lắm cái về, hỏi mẹ rồi ờ, hỏi bạn rồi, rồi hỏi những người đi trước ủa làm sao làm sao làm sao xí, xí em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ Ê, em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba ở trong trong trong cái câu chuyện này thì có mẹ hỏi mẹ thua, mẹ cũng bó ờ. tay hỏi ba còn bạn này mới hỏi mẹ nè rồi hỏi chuyên gia nữa hỏi, hỏi chuyên... bà trong đó em cũng thấy sao sao sao mình dở quá vậy cái này gì nó do mình không thí dụ như mình mình mình ảo ảo cái là được rồi ừ. nhưng mình mình sợ mình sợ ờ, chỉ đau ừ. tức là mình cứ cứ không có cứ sợ quân sợ quân à, quân sợ quân hoài thôi là cuối cùng cũng ráng và cũng được ba ba tuần gần tháng sau ba tuần sau mới có đêm tân hôn dạ đúng đúng rồi. nghĩa dạ, trọn dạ, vẹn đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng còn em sao có về hỏi mẹ không dạ không em thì uh em cứ im lặng thôi <laughs> nhưng mà rồi á trong 3 tuần lễ mà sầu quần sầu quần chưa đâu vô với đâu á dạ. em có bị hoang mang lo sợ dạ không em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ lạc quan á với lại là em lo đi chơi em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật tức là trong 3 tuần trăng ờ, để chuẩn bị lên kế hoạch đó anh thì không không được nhưng mà ờ, trước khi đi là cũng được rồi à, rồi xong rồi đi cái đó là dính luôn dính bầu luôn bầu luôn oh. một lần duy nhất và từ đó là chỉ vậy là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ mà đẻ con xong là phải kiêng nữa ờ ừ. coi như tổng Trời. cộng hai lần Trời <laughs> Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng năm đổ lại đây à. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ ba tuổi rồi anh ba tuổi dạ. rồi dạ. dạ ừ. Dễ thương quá rồi bây giờ chúng ta à, đến Sang với cái phần, cái phần là... rất là hấp dẫn nha Nãy giờ anh thấy chồng em á <laughs> Nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì à, hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơ, dớ bỏ nẻo Ờ, cái bàn làm việc của chồng em á mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm mà tiệc chúc mừng á vì <laughs> lên ngồi cái là nó tùm lum hết à em nghĩ là ông ông để ông quăng sách vở để dạ bừa bộn đúng dạ, không dạ đúng rồi cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon không thiếu cái gì hết nhưng mà em thì à, được cái là em thoải mái cho nên đó là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái ok luôn không sao hết hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali là cái vali bỏ chỗ này cái vali bỏ chỗ kia rồi cứ lôi đồ ra mặt hết thì cất vali thôi chứ cũng không nhưng <laughs> mà em có bừa bộn không dạ em có bừa bộn giống như ảnh không em thì uh, em không bừa bộn như ảnh nhưng mà em cũng không phải là người quá chi ly ừ. trong uh, trong mọi thứ ừ. Ừ. Thôi ừ, còn gì nữa nè ừ còn thật xấu gì có giống Nobita không dạ quên chồng em quên là sao? quên quên số 1 luôn nhưng mà may quá em số độc đắc à. <laughs> em quên giỏi hơn chồng em quên hơn quên hơn dạ. tiếp tục này chồng em cọc nhưng mà em có thuốc trị thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu giả ngơ coi như không biết gì hết ừ. xong rồi lát hồi là quên luôn thế là ừ, xong quên là mới cọc luôn á <laughs> thật sự luôn là kể tính kể tính tốt thì em kể rất là nhiều vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không em ờ, thì em thấy như vậy là là được rồi ừ, ừ quá dạ. tốt dạ. dạ. với em đó dương nói chung thì ờ, em cũng có một cái hội bạn thân là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã mấy bạn em cũng có bà xã hết về kể với nhau thì mới phát hiện một điều đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có y chang dạ. luôn á cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy ờ, khó chịu nhất nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm cái này nói được không ta <laughs> chồng đi làm về thì phải ờ, ờ, đưa tiền chợ đó đưa tiền chợ đi tiền chợ đi tiền chợ vậy nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu á nha là là anh không có lo gì được cho em hết trơn anh không có cho em cái đồng nào hết trơn đó kiểu vậy là quên nó bị tính hay quên dạ. cầm tiền xong mà không nhớ mình cầm tiền của ai luôn dạ đúng rồi xong cái đó mới đưa hồi hồi chiều ờ, đó bây giờ kể nữa có chút xíu vậy mà, mà cũng kể nữa kể quá trời kể luôn đó kiểu vậy rồi một cái ha rồi cái cái cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4 mà bị ừ. mãi tới bây giờ em mới học được chứ ngày xưa ừ. đâu có biết ừ. cho nên là luôn luôn gặp rắc rối mỗi lần mà giận nhau ấy bả nằm xoay vô tường ừ. còn em phải nói em ơi cho ôm cái nha thôi đừng, đừng có đụng vô thôi cho ôm cái đi mà thôi đừng có đụng vô mình muốn ôm rồi đó cái vợ mình mới nói không cái này em nghiêm túc tại vì bây giờ em mệt á nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì à, em sẽ không có ngủ được cho nên là ừ. nếu mà anh muốn á thì à, nói chuyện sao bây giờ không đụng vô em ừ nghe nghiêm túc quá em tưởng thiệt ừ. cái thế là em ngủ luôn cái sáng mai tại sao anh không ôm em cái em, ủa anh mới được đâu không được anh phải nhớ quy tắc con số 4 phải năn nỉ 4 lần <laughs> tới cái lần thứ năm mà em vẫn như vậy thì mới là thật ừ. đó thì đó là cái mà em học được thì thì thì à. có như Sao đó bớt cái... xuống hai lần cho đỡ mệt xuống đi ta đi chợ tôi còn trả giá mà Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có đường chị <laughs> nhưng mà bây giờ phải làm nư chứ từ từ cái con số 4 nó lờn số năm số sáu này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa cái đó là à. cái cái cái thứ hai dạ, này lại có lần em mệt nữa nè cơm có một ngày đẹp trời nọ cái tự nhiên cứ cảm thấy khó ăn khó ở à, cảm thấy hay cáu gắt lúc đó mình biết là giận rồi mình cảm nhận được cái mình hỏi ờ, em giận anh gì hả đâu có giận gì đâu sau mãi sau này mình mới biết là ồ hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy ừ. tại cái lúc đó là lúc mới cưới cũng lo toan nhiều thứ lắm rồi ừ. mới dọn ra riêng có rất là nhiều gánh nặng phải lo mà đùng cái có bầu nữa cái nói à trời ơi thì ra là cái chuyện đó cho nên là mới khó nói ừ. đó chứ nó ờ, đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạng và ừ. bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn <laughs> dạ. dạ. rồi bây giờ con mong muốn à, mong muốn thay đổi điều gì dạ, thay đổi gì không à, muốn thôi chứ cũng cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó tức là sáng sớm vợ nấu cơm à, mình ăn cơm chung vợ nhà chơi với con hết đi mình đi làm được rồi còn vợ đi làm cho vui một ngày 4 tiếng thôi một ngày ừ. 8 tiếng thôi đó rồi ờ, còn còn còn lại thì mình lo hết thì cái đó là cái mong muốn của em ừ, rồi ừ. như vậy nhiêu thôi chị chị chị thấy gì nè chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó nó vẫn còn giữ kẻ với nhau á mặc dù là mình đã quen nhau tới năm sáu năm rồi mình ở với nhau ba năm rưỡi rồi nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn một cái gì đó nó nó nó nó nó, nó chưa phải là một nó vẫn còn cái sự giữ kẻ giữa kẻ với vợ giữa kẻ với chồng và giữa kẻ với mọi người xung quanh đó thì giữ kẻ với người xung quanh là ok là cái điều đó là nên phải bắt buộc nhưng mà em biết không vợ chồng nó có cái vui lắm khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẻ với nhau á thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình ừ. nó khớp á nó vô cái ngàm nó khớp và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi và ngược lại chồng chỉ có xả được với mình mà nó thoải mái nó nhẹ nhàng mà nó sung sướng lắm ừ. không có đó chị nó nghiêm túc em yeah. Dạ. cứ thử đi tại vì tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng là vợ mình thôi chứ cũng không có ai nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau yeah. Dạ. thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi yeah. Dạ. à, ờ, cái cảm giác rồi bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa là không giữ kẻ với nhau nữa đó là muốn là ánh đó ví dụ nha <laughs> đó lâu lắm rồi đó ví dụ như chị nói vậy không cần phải nói xa nói gần không cần phải tự hiểu à. em, em, em hiểu chị không dạ, dạ. không cần phải tự hiểu tại vì như vậy nè những cái đó nó sẽ làm cái cái cái cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn ừ. hoặc ngược lại hoặc ngược lại nha ờ tự nhiên ủa trời bà rất cần đến mình bà nó là hiểu bà rất là mê mình bà rất là muốn mình là tự nhiên cái hưng phấn nó dạ, nó, nó, nó nổi lên dạ, đúng, đúng không dạ, đúng. đó và ngược lại chồng cũng vậy đó đó thì thì chị chỉ góp ý vậy thôi dạ. em, em có vậy không có có luôn không không không có không có, có có bởi vì mấy hai đứa liên tiếp <laughs> anh hy vọng là sau chuyện này về dạ. thì các em nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa chưa có thật sự là là có thể tỏa ra hết yeah. Dạ. đó bung xòe ra hết á thì hy vọng sau chương trình về thì hai vợ chồng xòe. sẽ không còn không còn có một cái gì đó kẻ không có gì cái gì đó giữ nữa hết yeah. Dạ. nghe yeah. Dạ. cứ nói hết nghe yeah, vâng. rồi cảm ơn cảm ơn chị rất là nhiều Xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Duy, con đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay con được 30 tuổi và con kết hôn được 2 năm rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chào chú Quốc Thuận. Con tên là Ngô Hoàng Nhật Anh, năm nay con 27 tuổi. Con thì đang kinh doanh về lĩnh vực à, spa và thẩm mỹ. Hai con lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào và có ấn tượng gì về nhau ngày xưa thì à, tụi con làm chung khách sạn với nhau làm trong ngành nhà khách sạn con là vào sau thì vợ con là làm trước trong đó trong khách sạn là có bạn của con nữa à. bạn con là của là bạn của vợ con luôn ừ. dạ cái ngày đầu tiên con đi làm á cái trong cái bữa cơm á vợ con đi đi chung với bạn con xuống ăn cơm thì con mới nhìn con mới thấy cái người này lạ lạ nhìn thấy cũng cá tính tóc ngắn nữa người cũng mẫm mỉm có da có thịt dạ đúng rồi cái đó cũng là gu của con con rất là thích nên là con cứ nhìn nhìn con cũng không có xác định là thích hay là yêu gì lúc đó hết á xong rồi cô này mới nói sau cái cái bạn bạn bạn của chị ấy nhìn nhìn em hoài à, em ghét quá à. tức là khổ nói là cái ông này cũng ông nhìn tôi hoài vậy dạ đúng rồi kiểu như là soi mói tôi hoài tức là con không có ấn tượng tốt lắm về lê di dạ thật sự là không thích luôn chứ không phải không tốt là cái anh này ảnh rất là kỳ cục tại vì trong giờ cơm mình ăn á ảnh cứ nhìn mình hoài mà ảnh nhìn mình thật sự mình không biết là ảnh thích ảnh nhìn hay là ảnh soi mói ảnh nhìn mình không biết mà nhìn chăm chăm mà nhìn hoài luôn cô nhìn chú mà ăn không được luôn. dạ đúng rồi nhìn mà mình cảm thấy mình rất là ngại luôn Nói điên miệng gì đó nhìn mà ví dụ mà ai nhìn mình á mình nhìn lại người ta sẽ né cánh mắt không ông này ông vẫn nhìn luôn nhìn mà gọi là nhìn thò lỏ đó đúng không con đúng gu của bạn mà dạ. thành ra là coi như là thuẫn mắt vừa mắt là cứ nhìn ăn cơm dạ. đó ngon Ê, nhưng mà lúc đó là con đã có người yêu chưa dạ lúc đó con đang có bạn trai với lại anh này lúc đó anh ốm lắm thì cái gu của con không phải là là ảnh cái gu con là phải cao to bạn vỡ con thích như vậy á mà anh này anh vừa ốm mà anh còn vừa nhìn mình nữa đâm ra mình không thích ảnh luôn sau bao lâu thì hai đứa để ý nhau sau cái bữa đó thì hai đứa có làm việc chung với nhau rồi làm quen với nhau có một hôm thì vợ con ờ, có việc bận ở gần nhà con cái con mới gửi vợ con là để ờ, ngày mai anh chở em đi làm tại vì làm chung khách sạn đồng ý không dạ từ chối dạ từ chối nhưng mà con có biết là vợ con lúc đó là có bạn trai không dạ biết kiểu như là mình ga lăng mình giúp đỡ thôi à chứ mình cũng không phải là mình chở để mình cua hay gì hết á mình con chưa có không có ý định gì hết á thôi đừng ừ. dối lòng có âm thầm có thương thầm ta thì mới mới mới, mới chịu vậy chứ ở đâu ra rảnh đâu mà mà chở giùm rồi xong còn phải năn nỉ ha con ừ. con cứ nghĩ là chơi chung nhóm với nhau thôi anh muốn làm bạn tại vì, tại vì làm, làm bạn. bạn vợ con cũng nó cũng cũng khó gần nên là con muốn các nhưng mà cuối cùng là con từ chối không có leo lên xe đi dạ cuối cùng thì à, cũng đồng ý cũng đồng ý thì sáng hôm đó là con dậy sớm con đến chở thì và con cảm ơn quá trời luôn rất là bất ngờ kiểu như là anh này anh tốt nghĩ là tốt con tốt quá sau cái cái hôm đó là con có cái sự thay đổi dạ, tình đúng cảm rồi. với bạn này gì đúng, đúng dạ, không dạ, đúng rồi tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh à, thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy ảnh cũng rất là ga lăng rất là dễ thương hài hước nữa rồi đến khi nào con chia tay với bồ con dạ <laughs> cái lúc đó là con ờ, trục chặt tình cảm với lại bạn trai xong rồi con mới chia tay với lại bạn trai con thì sau đó khoảng tầm à, 3 tháng là hai tụi con mới chính thức quen nhau thì trong 3 tháng đó là hai đứa tìm hiểu nhau lúc đó ảnh có nói với con là ảnh ảnh thương ảnh thích con nhưng mà ảnh không có nói ra ảnh chỉ âm thầm làm bạn thôi từ lúc mà con chia tay bạn trai thì ảnh bắt đầu mới tấn công tức là sau cái thời điểm mà chở giùm một bữa đó thì bao lâu thì con chia tay bạn trai khoảng uh, một tháng sau là con chia tay bạn trai vậy là lâu dữ à lâu tức là một tháng sau bạn này mới có cơ hội được gọi là thả thính dạ đúng rồi quá lâu lâu luôn á <laughs> vậy là mình à, thừa tháng xong lên ừ. có lẽ là con là người chủ động để nhưng mà sau đó phải có cơ hội mới tỏ tình được chứ trong cái thời gian mà ba tháng à, tìm hiểu nhau rồi đưa đi đi làm qua chở đi chơi rồi kiểu như là vợ con cũng thích mình rồi đó cứ hỏi con là sao anh chưa tỏ tình em nữa sao anh chưa tỏ tình em nữa sao lâu quá rồi cứ bắt em đợi hoài nó không có quen. chịu quen ủa nhưng mà là ổng không có nói gì hết trơn hả nhật anh ổng cũng thính vậy lắm ổng cứ anh nghĩ là anh không có cơ hội luôn rồi giống như em là người duy nhất vậy đó cứ nói vậy không à không chịu tỏ tình thì con à. là đâu có chịu quen đâu phải tỏ tình rõ ràng đâu ra đó thì mình bắt đầu mình chính thức mình quen nhau và con không có gợi ý mà con nói thẳng luôn dạ đúng, đúng rồi thì con nói ủa sao lâu vậy anh không chịu tình với em hết em đợi lâu lắm rồi nha <laughs> và con tỏ tình ở đâu ở ờ, phan thiết la ghi đi chơi riêng dạ đúng rồi bãi biển luôn dạ đúng rồi có lý do gì mà ra phan thiết tại sao không đi vũng tàu cho nó gần gũi dạ. mà ra tới phan thiết dữ vậy tại vì hai đứa hẹn đi chơi với nhau rồi con sẵn dịp con tính trong đầu là sẵn ra đó tỏ tình luôn tức đúng là không? đi ra phan thiết chơi rồi sẵn sẵn tỏ tình luôn đúng, dạ, đúng không rồi. ra phan thiết là tại vì tụi con chọn một cái homestay nó rất là vắng vẻ tức là đi theo cái dạng nghỉ dưỡng á cái chỗ đó nó cũng không có wifi không có gì hết rồi tỏ tình bên bãi biển dạ không tỏ tình lúc vợ con đang ngủ là con không biết gì hết trơn luôn á anh mà ngủ mà ngủ riêng hay là sao ngủ chung ngủ chung phòng à, ngủ. bữa đó là buổi sáng sáng thì đi chơi chợ chở vợ đi chơi cả ngày luôn đi ngang cái chợ lúc đó là vắng lắm chú thì con chở vợ con địa địa xem có bán hoa hay bán gì không thì tối mình âm mưu mình <laughs> tỏ tình cái con địa địa thấy có một tiệm bánh kem rồi đi chơi cả ngày xong chiều về con cứ hỏi vợ về về lẹ em ơi về lẹ lẹ vợ vợ con cứ hỏi chưa mà em chụp hình chưa xong mà cứ về về sớm vậy <laughs> chưa đã dạ đúng rồi mà 6 giờ chiều rồi tại vì ở ngoài đó thì 6 chiều là đã bắt đầu sụp tối rồi chú biển dạ, nó sụp tối nhanh dạ, lắm đúng rồi sợ tiệm bánh đóng cửa đóng cửa dạ đúng à. rồi về con thấy người ta đang dọn dẹp rồi chạy về cũng nửa tiếng đồng hồ mới về tới ờ, chỗ homestay để ở cũng chở vợ về xong cái nói thôi em vô tắm rửa rửa ngủ đi anh đi ra đây anh ờ, sửa xe anh mua đồ xíu đó rồi cuối cùng ra tiệm có đóng cửa không dạ không con chạy ra con bà chạy vào con mua cái đặt cái lấy cái bánh kem liền rồi tiếp tục cái con kêu người ta viết chữ lên viết cái gì viết chữ à... con quên mất chữ anh yêu em ghi tên của con xong rồi ở dưới là ghi anh yêu em con quên cái chữ là tại vì con gây lộn với lại cái người bán trời ơi gây cấn quá vậy chứ đánh cho em này em tỏ tình mà sao chị biết cái chữ xấu quá vậy chị biết cái, cái tên vợ em mà em nhìn không ra luôn trời ơi chị ơi chị làm mày chết em mà cái cái xong cái người ta cũng quýu á run run á cái người ta bôi ở ờ, trời ơi cái đồ tao quẹt quá luôn dạ đúng rồi lỡ tay quầy cái bánh dạ đúng rồi trời có đó chị, chị viết lại giùm em rồi em đem về chứ ờ, cuối cùng cái bánh kem là nó cũng có chữ dạ đúng rồi nhưng mà rất là xấu về tới cái phòng thì là cô ấy đang ngủ rồi đúng không dạ đúng rồi con gửi vào tủ lạnh ở ngoài rồi con vào tắm rửa xong rồi con mới ra lấy bánh kem cái em ra cái con vào con kêu vợ con dậy con rất là bất ngờ luôn tại vì mình đang ngủ say cái mình giận ổng á tại vì ổng nói à, à, anh đi công chuyện chút mà mình không biết ông đi đâu cái mình giận mình kệ mình đi ngủ cái lúc mà ông gọi dậy thấy cái bánh kem đưa cái bánh kem ngay trước mặt luôn kiểu mình hết hồn mà mình bất ngờ kiểu như là mắt chữ a mà mồm chữ o anh mới tỏ tình thì anh mới nói cái câu là xin lỗi vì đã để em đợi lâu làm bạn gái anh nhé anh yêu em con vui quá luôn con đồng ý luôn con còn một cái món quà trong cái ba lô con chuẩn bị sẵn là một cái một chai nước hoa nhỏ trong cái lúc làm việc trong công ty á thì vợ con cứ cứ nói là thích cái chai nước hoa đó cứ nói vu vơ vậy thôi con nghe được con con tìm con mua tặng cái nước hoa mình thích luôn yeah, sau khoảng 3 tháng thì hai đứa chính thức yêu nhau dạ trong quá trình yêu nhau thì có cái chuyện gì vui không dạ có một lần cái này là kỷ niệm mà con uh, quyết định chọn ảnh làm chồng luôn á có nghĩa là hôm đó ảnh chở con đi dạo chơi đi ngang qua ngã tư bảy hiền bên tay phải là nó có một cái shop thời trang nó một con ma nó cánh nó bận cái áo rất là dễ thương thì con đi nghe con nói là cái áo này dễ thương quá à anh tức là mình vu vơ thôi chứ không có ý gì trơn tính con thì vô tư chỉ cho anh xem mà ảnh thì anh đang lái xe như vậy nè thì anh xem vậy mà cái xe thì quẹo qua bên đây tức là cũng không có xem được nhiều hơn một tháng sau là đến sinh nhật của con ảnh tặng cho con bánh kem với là ảnh tặng cái áo đó mà lúc mà ảnh tặng cái áo đó là con không nhớ nữa con cũng ngờ ngợ con thấy ủa sao cái áo này quen quá thì ảnh mới kể lại là ảnh đi vào trong cái shop thời trang á ảnh tìm cái áo đó mà bản thân ảnh cũng không hề nhớ cái mẫu áo đó nó như thế nào cô chú biết á là shop thời trang á là một tháng là người ta bỏ mẫu hết rồi người ta cất hết Đúng trơn rồi, ảnh tìm tung cái shop thời trang mà mặc dù mẫu thì không nhớ nha bắt người nhân viên đi tìm tìm cho bằng được cái áo đó cuối cùng về tặng con là đúng thật cái áo đó là con thích luôn á xúc động đúng dạ, không dạ đúng rồi ừ. ý là anh này anh rất là tinh tế và sâu sắc luôn mặc dù là mình chỉ nói bâng quơ thôi nhưng mà ảnh để tâm và ảnh sẽ làm cái điều đó cho mình á nên con quyết định là con sẽ <laughs> cho anh nó làm chồng tới bây giờ ảnh vẫn như vậy luôn á ví ừ. dụ như nằm thấy vợ lướt lướt uh, coi uh, hàng hóa này kia hay là mỹ phẩm hay nước hoa này kia son phấn của con là ảnh cũng mua luôn ví dụ như thấy vợ mua cây son đó cái màu đó đúng không thì ảnh sẽ lựa cái màu nó tương tự như vậy ảnh tự mua ảnh tự tặng luôn rồi ờ, chúc mừng các con giống dạ. như anh dễ sợ luôn riết mà cô không dám ước luôn á chị cứ ngồi chị bưng quơ chị nói là y như rằng mai hoặc mốt chậm nhất là ngày mốt là có luôn thấy không đó là những người đàn ông thiệt dạ đúng rồi y dạ. chang vậy luôn á ừ. ngày nọ đó bà dân bà ước trời ơi nhìn mấy con con heo mà con heo ủng ỉn á ừ. dễ thương quá anh ơi ôi trời ơi nhìn cái hình của niệm nó đi một đàn vậy đó không? một tuần lễ sau chị có nguyên một con heo rừng nhỏ đó em nuôi <laughs> mà cái nhà của mình thì nó đâu phải có vườn tược đâu nó là nhà ống thôi mà trời ơi nuôi xong con có biết không đến khi nó lớn phải thảy nó đi chỗ khác á mà một tháng sau chưa hết mùi thúi đó <laughs> không dám ướt sau vụ con heo là không dám ướt luôn đó nãy giờ kể quá nhiều như vậy chắc có lẽ là người đàn ông này từ khi mà trở thành chồng của mình đâu có những cái tật xấu gì đâu đúng không có chứ đó, ờ, ờ. có rất nhiều <laughs> nhìn bề ngoài á là khôi ngô tuấn tú lịch lãm vậy chứ thực ra lúc mà cưới nhau về có rất là nhiều tật xấu phát sinh ví dụ như bây giờ hiện tại có hai cái tật xấu lớn nhất mà mình cảm thấy mình quan ngại nhất luôn là thứ nhất là ảnh à, xì hơi mọi lúc mọi nơi những người đó là những người rất tốt bụng dạ tại vì cái đường ruột cũng tốt lắm dạ mà xì hơi có tiếng á cái đó là tốt lắm á không ừ. ngày nào cũng rất là nhiều tần suất rất là nhiều mình thì mình ngại á cho nên cái mình mỗi lần mình nghe tí tiếng xì hơi là mình sẽ tự động mình nín thở cho đến khi nào mà mình cảm giác an toàn là mình cảm thấy à chắc là không có mùi nữa thì mình sẽ thở nhưng mà thật chất ra là anh này anh xì hơi không có mùi nhưng mà cái đó không có xếp vào tật xấu cái đó là trời cho cái nhuận trường đó ai cũng nói trời cho nhưng mà ừ. duy ơi cũng phải uh, kỹ lưỡng chút xíu <laughs> anh cố tình làm dạ, như vậy mà luôn mà con tại vì vợ con thấy vợ con ghét đó, nên con cố tình đó à, con vợ con vợ những lúc vợ con ngủ là con quay thẳng vô vô vô người vợ con luôn <laughs> có khi nào mà đang ngủ cái đầu cái là, là nghe nghe một cái âm thanh kỳ diệu xong giật mình thức giấc không dạ đang ngủ thì không nghe cái đó nhưng mà đang ngủ thì nó có cái khác ảnh á là ảnh ngủ anh rất anh rất là hay chảy ke chảy ke ướt đẫm cái gối luôn xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình Ôi là mình thức giấc là như vì vậy xì hơi á là không có phải là xếp vào tật xấu nhưng mà cái mà quay cái xì hơi đó vô người là tật xấu là tật xấu cố dạ, tình cho đó ừ. thêm cái vụ mà chảy ke nữa rồi úp <laughs> cái gối vô mặt dạ, vợ nữa thường xuyên luôn cái đó là chủ động rồi cái đó gọi là tật xấu dạ. nhưng mà mỗi lần vậy vui không dạ vui chú vợ mỗi lần vậy vợ chửi khoái lắm đúng không <laughs> dạ đúng rồi hai vợ chồng là nhây với nhau lắm chú vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm rất là ghét đổ rác đi chơi là con chở ngang qua cái bô rác cái chỗ mà Đứng lại ta hay đổ rác cái, hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác mà ngoài đường xe lớn lớn của thành phố á chú là con đứng lại con bấm điện thoại sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy ờ, biến thái lắm dạ nhà là cái nhiệm vụ của ảnh là sẽ đổ rác thì mỗi lần mà ảnh xách cái thùng rác đi đổ rác là ảnh sẽ xách đi ngang mọi người mà ảnh xách ngay cái mặt mình vậy nè ừ. trời ừ. ơi ảnh đi vậy nè đó ở dơ vậy không à ảnh thì à, cũng không có được liệt vào ở dơ đâu ảnh cũng gọn gàng kỹ tính lắm à. có điều thì ảnh ít tắm thôi à một ngày tắm mấy lần à đôi khi hai ngày tắm một lần mà vậy? người có hôi không dạ không hôi rất à vậy thì cũng sao dạ như vậy mùa lạnh này chắc một ba ngày cũng tắm một lần đúng không vậy? <laughs> dạ đúng rồi rồi bây giờ tới con đó gì? vợ con có những tật xấu gì vợ con thì à, xấu ăn lắm chú bình thường á nhây với với con hoài à. lúc mà đói bụng hay gì đó con nhây lại thì bắt đầu là cọc với con xấu tính đói mỗi lần mà tới giờ ăn mà không được ăn là tay run hết trơn đúng không dạ rồi xấu ngủ vợ con lên lên thường là lên lầu trước thì con ở dưới là con dọn dẹp xong con mới lên thì lên là thấy nằm hết giường luôn <laughs> mền nó thì muốn hết đi ngủ luôn tối á con canh bận lạnh con quay thẳng quạt vào vợ con mà mở lạnh là chĩa thẳng vào vợ con luôn xong con lấy cái mền á con dành con đắp cho vợ con lạnh biến thái thêm một lại thêm một cái kiểu như là con cái kiểu như là con trả thù quá chú dạ đúng dạ, rồi mà ngủ thì lúc nào cũng ghét con đó mà sáng con nói thì là cãi lại nên là con hay chụp hình lại lắm nằm lớn giường này chụp hình à, lấy mền này chụp hình à. nhưng mà con có đưa cho bà coi không dạ có coi rồi con đưa bằng cãi không dạ không là lúc đó chỉ biết cười thôi cắm luôn dạ đúng, đúng rồi không? rồi còn tật xấu gì nữa nè gì ở nhà là hay uh, mặc đồ hở hang ra ngoài tưới cây con nói em làm gì em mặc đồ hở hang quá à. để người ta nhìn cái bọn nói đâu có ai đâu đâu có ai đâu lúc nào vậy xong cái con ra đứng con canh con canh mà có người đi nghe là con nói nè nè có người nè giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hở hang rồi mới ra tưới cây mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu có vậy bữa nào quá tao mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kính cổng cao tường đi dạ không chịu chú con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp quá chị đẹp cũng không chịu <laughs> mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc đòi mua cho con mặc mấy cái bộ đồ tay dài quần dài nhưng mà con đâu mặc đồ hở hang gì đâu con mặc đồ của ổng mà ở nhà con lấy đồ của ổng con mặc không à mà áo bà lụa lỗ đồ hả dạ đúng tóc <laughs> dạ, đồng đi mua đồ cặp với nhau hai đứa mỗi đứa một cái áo về lấy áo con mặc áo của mình thì cất cất mặc đi chơi còn áo con lấy áo con mặc ở nhà và cuối cùng là đồ con cũ mà đồ cũ mới dạ đúng rồi tính toán quá tính toán cho mang bận rồi con còn tật xấu gì nữa không cái tật đó là thực ra là dễ thương đó hai đứa đều có những cái mà tật xấu biến thái á ờ. ủa hai đứa có em bé chưa dạ chưa à. chưa mới giận hết cái nhau ừ. kiểu đó được dạ hồi tranh thủ cứ ừ. giận hết đi ừ, dạ, đó, đã đi rồi. dạ. để khi có em bé mình tập trung mình lo cho ừ, em bé dạ. đúng không dạ. rồi em mong muốn giờ mình thay đổi điều gì con cũng không muốn không mong muốn thay đổi gì lớn lao hết tại vì vợ con là có cái tính là làm việc nhà hay là công việc gì đó thì làm rất là chăm chỉ siêng năng làm nhanh lắm cái gì cũng làm nhanh đó nấu cơm mà chừng có 15 phút nửa tiếng là, là đã xong một bữa cơm rồi đầy đủ món luôn rồi bày bừa ra bày chén rồi rất là nhiều con nhìn thấy con quải luôn bể chén rồi lâm lá đó chú làm nhanh lắm nhưng mà nhưng mà hay đổ dở dạ đúng rồi con muốn vợ con cẩn thận lại chậm bài chắc đúng không dạ, đúng bây giờ rồi. nó Ờ, em ơi chậm mà chắc cái mong muốn đó cũng không dạ ừ. dạ con được hiểu dạ được tại vì con đi làm vợ con ở nhà làm ngày nào con đi làm là cũng chụp hình cho con coi tay thì đứt tay chảy ờ. máu rồi đá chân thì đá vô cái cái, cái... Đó, mạnh bạo đó dạ đúng rồi cái tường nhà cô là ví có cái, cái cái lối đi mà đi đá vô cái tường thức móng chân dạ, rồi mạnh bạo mạnh bạo nấu nấu cơm thì đứt tay phải tập nhẹ nhàng xây đắm đi hậu đậu hậu đậu á hậu đậu nhưng mà làm rất là giỏi là nấu ăn rất là ngon rồi cố gắng dạ. con mong muốn là Di thay đổi điều gì dạ thực ra là cái điều con mong muốn nó cũng nhỏ nhỏ xíu thôi là à, buổi tối á, lúc mà hai vợ chồng à, chuẩn bị ngủ á, thì con thì con thường hay ngủ trước ảnh thì ảnh hay ngủ trễ thì những cái lúc mà ảnh chưa ngủ ảnh xem điện thoại ảnh coi livestream hay là ảnh coi đá banh hay là phim gì kia ảnh mở nhỏ volume xíu ảnh mở rất là lớn ví dụ như coi đá banh á nhiều khi đêm á đá banh hai ba giờ mà vô cái anh mừng quá anh vô cái bắt đầu cái mình giật bắn người lên đó là mà muốn anh thay đổi cái đó thôi nếu mà con đồng ý thì mốt coi đá banh rồi đó ừ, kêu duy ra phòng khách coi coi nằm kế vợ coi vậy á cô thì đó thì bây giờ là phải có có nghĩa là muốn cái này thì phải dạ. hy sinh cái kia dạ đúng rồi phải thỏa thuận với nhau dạ đúng rồi thỏa thuận đó. chứ vừa muốn nằm cái vợ mà vừa muốn hả tay sớm muộn gì con cũng phải làm điều đó thôi con biết tại ừ. sao mai mốt mà có em bé đó thì dạ. làm sao mà con có thể tồn tại được ở trong cái phòng đó dạ, hiểu không con mà vô một cái ra là nó thích nó khóc nó con khỏi coi nó khóc là dạ. trời đó coi con nít mà nó <laughs> thói quen khóc đêm là chết luôn nghe yeah. dạ mỗi người sẽ có thể thay đổi để cho người kia sẽ hài lòng nha dạ. rồi cảm ơn hai đứa nha dạ. hai đứa hạnh phúc nha dạ. dạ. dạ con là bảo thì con à, năm nay con năm 94 quê con lỡ Phan Thiết nhưng mà con à, lập nghiệp ở Sài Gòn cũng 8 năm rồi thì bây giờ thì đang à, có một cái công ty riêng về truyền thông nhưng mà em Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân, con ừ. tên là Ngân Hiện tại là con đang phụ chồng quản lý phim trường à Phim trường con là bên uh, Storm Home à, ở quận 12 và quận quận 2 Hai vợ chồng Bảo, dạ. lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu nè? con là lúc đó là mới vô nghề thôi à lúc đó là đang làm diễn viên gọi là diễn viên quần chúng ít cha đang quay thì uh, bà này nè vợ con thì ba đang thiếu một cái vai thầy đồ mới thấy con đứng đứng đứng nó kêu vô dụ kêu à bạn ơi bây giờ mình vô vai thầy đồ đi mình được linh hình à, thấy cận mặt thì lúc đó mình ít cha mà mình nghe cận mặt mình khói lắm Ủa, lúc đó là vợ dạ. vợ làm phải cho dạ làm bên trợ lý à trợ lý đạo diễn dạ dạ trợ lý đạo diễn đó rồi nghe khói lực linh hình cái khói ai nhè ra có thấy lên hình lên mặt đâu bị ngồi ngoài nắng làm bách rau <laughs> con đã bị dụ dạ bị dụ đúng gặp vợ là con đã bị dụ dạ rồi sau đó cái bà thấy mình ngồi ngoài nắng quá thấy tội lỗi tới che cái dù nguyên một nhóm ngồi luôn mà không che ai che mình con thôi wow. đó cái... để ý em rồi <laughs> khổ nổi là trong một cái dàn ép cha con tại người già không mà à. có mình anh này là là là trẻ thôi à. nên là thôi con phải phải phải, phải dụ để để vô vai đó không là chị xếp <laughs> con la chết luôn á à nhưng mà dạ. lúc con chơi dù là con suy nghĩ gì trong đầu mà con rang chơi dù cho bạn <laughs> con suy nghĩ là chết rồi giờ ờ, là không lên mặt rồi hỏi kệ che để ờ, sau này lỡ con ăn nói được <laughs> rồi, rồi khi nào thì bắt đầu có cảm tình với nhau dạ thì ờ, cũng nói chuyện với nhau rồi xong sinh số cũng kêu à bạn ơi hình đợt này không có lên hình đâu thôi cái gì đợt sau cái gì là mình gọi mình mình mình mình đền bù cho với lại cái lúc mà con làm thầy đồ thì cũng có chụp hình cho con chuyện qua chuyện lại thì hai người nói chuyện về công việc rồi về học hành rồi bạn bè sao sao thấy hợp với nhau á rồi hai vợ chồng con tìm hiểu với nhau luôn quen nào không biết dạ quen thích thích hồi nào không hay <laughs> con là là dư không chỉ là chỉ là thấy là giống như là người bạn thôi mà tính anh này ừ. rất là cảm thấy rất là tốt thẳng tính một ngày nhắn chắc uh, một một tin thôi ừ. đó à, một mỗi người nhắn nhắn xong rồi để một hai tiếng sau mới trả lời không có nhắn liên tục liên tục đó. nhưng mà một hôm thì uh, cái uh, cũng kể tâm sự là cái cái cái show đó bị lỗ cái show mà ừ. con con quay thầy đồ thì bị lỗ lương cộ thì kia cũng bị chậm á thì cũng nghĩ ai cũng buồn buồn thôi uh, đi ăn rồi xong đi xem phim cái hôm đó cũng bị bị bị bão nên cũng bị dời xô luôn rồi nhà dưới quê thì có công việc ừ. thì kêu uh, muốn đi du lịch chơi không đi về quê bỏ chơi về quê bảo phan thiết bà này bảo mê trai mới nghe nói về phan thiết cái mới mới bắt đầu luôn mê trai vừa mê biển nữa. <laughs> dạ. nghe phan thiết là ai muốn đi dạ. luôn á dạ. dạ. nha trang vũng tàu dạ kêu với biển nó đẹp nơi đó là dễ dụ lắm á mà có điều cái nhà con là có một phòng ngủ à thì ba mẹ ở trong phòng ngủ rồi thì hai đứa ngủ ở ở, ở ngoài phòng khách lúc đó hai đứa ngủ xa lắm mà nằm cách cách nhau cũng à, cũng cũng, cũng mét đó ha hơn mét à, hơn mét á thì con trai gái ừ. nằm đâu dám nằm gần đâu sợ mà anh nhà nhà có con chó hôm đó nó, nó sủa gâu gâu gâu mà nó hú nữa cô nó hú nữa phải sợ phải dạ. làm xét xét xét xét đâu rồi xong xét rồi cô cô à. <laughs> rồi đó rồi à, nằm xét với nhau thì kiểu như là là là mình có cái mình đụng điện điện á. điện điện nó ờ. giật á chú điện nó giật á cái xong mình mình lăn của mình mình mình mình chắc mình ôm nằm im luôn à. nằm im cho ôm luôn đó là chắc là dạ. là mấy thế có cảm tình với nhau dạ dạ là thế là ở ờ, đây rất là vòng tay ấm áp khi mà trói tru lên thì có người che <laughs> là rất đài rồi <laughs> chắc là chắc là có cảm tình trước rồi nhưng mà chưa có cơ hội để gọi dạ sắp vô không có cảm không? tình làm sao mà về đúng rồi khó rồi <laughs> không đứa nào ngủ được đâu đúng không dạ, dạ. không ngủ được đâu mà giả bộ giả bộ lắm chú ơi ngái giả bộ ngái nữa giả bộ ngái luôn hả bạn <laughs> hôm qua mấy ngày dạ. sau lại còn rủ đi biển à. tôi lần đầu ra biển đẹp quá lại công việc em cũng uh, lúc đó cũng chưa chưa anh em đâu ngon với bảo không mà kêu công việc ngân uh, à, stress nhiều quá à. nó cũng không được đi du lịch đợt này cũng có bảo đi ừ. du lịch chơi rồi đứng giơ tay rồi ngắm ngắm ngắm rồi à. nè thấy ờ, ờ, dạ đi tennis đó tàu tennis <laughs> đó rồi thôi rồi đó rồi em <laughs> dạ, dạ rồi hôn luôn nhưng mà hôn lúc đó cũng dám hôn hôn tại lần đầu tiên mà cũng sợ à. đâu dám hôn đấm đuối đâu hôn kê môi hôn một cái rồi rồi xong rồi ờ, hai đứa nói chuyện nói chuyện hồi rồi có tình cảm rồi từ từ từ nó nó nó nó, nó ừ. xét đánh đó dạ À. à, à, rồi rồi. Dạ. À, rồi sau đó là đi về Sài Gòn dạ, dạ. Được, à, tụi con chơi đó được mấy ngày dạ, dạ cũng được tuần á dạ cũng được tuần tuần dạ rồi tuần là mặn mòi lắm rồi tuần là đủ rồi gió rồi này kia nọ là <laughs> đủ mặn, mặn. lắm <laughs> dạ. rồi về sài gòn sao cuộc sống bắt đầu thay đổi không dạ có về sài gòn là là tụi con bắt đầu thấy nhung nhớ rồi ừ. là xa là thấy nhớ rồi nên thôi để con uh, dụ dụ ảnh qua nhà ở chung luôn Rồi, qua ở chung luôn dạ. dạ dạ ủa nhưng mà là bảo là ở nhà thuê dạ rồi còn nhà thuê em là có nhà thuê không dạ không nhà, dạ con dạ con ở thành phố đây luôn à. nhưng mà ở chung với ba mẹ hay sao dạ ở chung ba mẹ luôn ờ, nhưng mà, mà sao dụ không được hốt về ở chung luôn ba mẹ đồng ý không dạ không lúc đó là lén À. lén luôn là, là là là có mình mẹ biết thôi ờ. mẹ lúc đó mẹ mẹ vợ rất là thương thương thương ờ, thương bảo, thương bảo luôn à. cái uh, lén cứ uh, cứ tối là là chạy xe máy qua à đó đến 4 giờ sáng á là ba chuẩn bị dậy á là hai ờ. đứa xách xe đi tập thể dục là ờ. đợi ba về đi ngủ tiếp vậy đó hả dạ, tại lúc đó ba không có biết ừ. thì uh, chỉ có dạ. mẹ biết thôi lén được bao lâu chứ cho dạ lén cũng được cỡ tháng á ờ. cỡ tháng thì nói chung ba ba ba đâu phải là ba không biết đâu ba ờ. biết nhưng mà ba hiền ba không có ờ. nói ờ. thì ba thấy cũng một tháng trời ôi sao thằng này ở nhà tao hoài vậy <laughs> rồi ba ba mới kêu bây giờ ba xuống nói chuyện với hai đứa ờ bây giờ là ba nói với lại hai đứa là bây giờ thằng bảo có muốn là lấy ngân làm vợ hay không bởi vì à. ngân cũng là con gái mà tự nhiên à. ở đâu một thằng trai nó vô nó ở nó, <laughs> nó ở rồi hàng xóm người ta nói này nói kia sao à. à. kêu dạ thì à, con cũng nghĩ ngân sẽ là vợ con con muốn ngân là vợ con à. thì ba kêu ừ nếu mà nói như vậy thì ok con cứ ở đây coi như là con ở rể trước khi cưới à, nhưng mà phải có một cái ngày là là, là ba mẹ con vô đây ừ nói chuyện với lại dạ, dạ phải làm đám hỏi cho con gái của bác còn có này có kia tự ừ. nhiên ở đâu con trai rồi nó ngủ rồi xong rồi vài bữa con con con, quất ngồi chia phong rồi sao ờ. <laughs> dạ dạ dạ dạ, dạ, dạ. ai dễ thương lắm rồi dạ đó rồi xong rồi con nói chuyện lại ba ừ. mẹ thì ba mẹ con lúc ngân về cũng quý lắm tại ngày đầu gặp là không phải như mấy những người con gái mà cứ như say xua bả không có son phấn gì hết trơn á lo dạ. làm lo làm quanh năm luôn thì con cũng là cái gu con cũng muốn một người vợ là cũng cũng cũng cũng lo cho gia đình như Rồi, vậy sau đó dạ. thì bao lâu thì mà gia đình em mới lên dạ, dạ cũng uh, cỡ nửa tháng hay một tháng gì đó ha Rồi quyết định bao lâu cưới dạ thì uh, quyết định là coi đám cưới á coi lịch á mà là cuối tháng 12 rồi ba mẹ lên đám hỏi hai vợ hai vợ chồng thì lúc đó cũng ờ, lỡ cái em bé trước à, láng luôn. <laughs> Dạ. dạ nghe nghe có đám hỏi rồi cái xả láng luôn ai ờ. nghe nó nó nó xả thiệt ờ. <laughs> dạ rồi, rồi xong cưới sớm không con? dạ có cưới sớm luôn <laughs> cưới dạ phải cưới liền dạ, hồi tháng 8 dạ áo u vô nó chọc dạ rồi cuối cùng cái à, coi lịch từ tháng 12 cưới và cuối cùng là tháng 8 là cưới tháng 8 cưới luôn dạ tháng 8 cưới luôn à, hai vợ chồng hai đứa nó có cái chuyện tình cảm dễ thương ờ, mà vậy là con được mấy đứa con rồi dạ hai đứa hai đứa rồi dạ, dạ. bắt dạ cưới uh, một dạ, năm đứa dạ hai năm hai hai nghìn mười bảy là gặp nhau hai nghìn mười tám là cưới hai nghìn mười chín là đứa đầu hai nghìn hai mươi đứa sau <laughs> Trời vậy đó hả? Trời, từng năm bắt từng đầu từ năm. lúc nào thì hai đứa bắt đầu chuyển qua cái việc mà mình kinh doanh cái cái ờ, phim Ừ. trường rồi này kia. Dạ ừ. cách đây cũng một năm là hai vợ chồng con có dự định là làm rồi Không cách đây cũng hơn hơn năm là năm rưỡi á Hai chồng có dự ừ. định làm rồi Trong lúc đó hai chồng con còn từ trợ lý con làm cũng nhiều mảng lắm cách tinh rồi xong kiếm bối cảnh rồi con làm nói chung là hai vợ chồng con làm nhiều mảng với nhau yeah. Dạ. rồi nghĩ cũng chạy bối cảnh này kia đang thấy mình thiếu những cái phim trường kiểu như biệt thự này kia á ừ. thì hai vợ chồng cứ thôi cố gắng làm kiếm tiền để dành rồi mình làm một cái cái cái cái cái, gì yeah. Dạ. đó để mình đang thiếu về cái cái mảng của ngành mình sẵn mình cũng chuyên á ừ. và dạ đó rồi con mở cách đây cũng hồi đầu tháng tư được cái của mình luôn dạ con thuê lại thôi à ừ tại villa cũng mấy chục tỷ một căn nên không đâu có tiền mua <laughs> dạ ờ, đó được. dạ, dạ. rồi được cái thứ nhất thứ hai rồi bây giờ con có cái thứ ba rồi wow. dạ. quá tốt quá, dạ. quá hay ho dạ. luôn dạ. dạ. coi như là sau khi cưới dạ. rồi về ở chung với nhau thì bây giờ bây giờ đến cái đại hội dành mặt kể về tật xấu của cái đối phương cô ấy có tật xấu gì không bảo dạ vợ con hả cầm ràm thôi thì phụ nữ mà à. cầm ràm với lại kiểu như là mỗi lần mà đi đâu á lâu lắm đàn sàn làm gì con cũng biết nữa chờ hoài chờ hoài cứ làm việc vặt rồi soạn này rồi cái cái hồi mà mà ở không thì thì lo bấm điện thoại để chết công việc ừ. rồi cái hồi chuẩn bị đi thì đem đi thấy đồ này bừa bộn thì dọn dọn dọn ừ. cùng làm bị trễ giờ hoài luôn kiểu như là mặc đồ cũng <laughs> kiểu như không có xe xu á đôi khi cái con đi với lại những người khách hàng này kia bảo cứ mặc đồ ta nhìn ghê lắm kìa <laughs> cũng cũng cũng à, xử rồi hồi cái hồi rồi đó quan trọng dạ không không quan trọng hình thức á dạ à, phải là người phụ nữ của gia đình không dạ Nói ăn rồi dọn dẹp này nọ rồi dạ không không à, nói chung là nấu ăn cũng ngon lắm mà không bao giờ nấu không thích cái nào hứng à. lên mới nấu à. đa phần là con nấu không à dạ rồi ờ, dọn dẹp thì cũng ờ, dọn kiểu như cũng gọn gàng nhưng mà không phải là lúc nào cũng dọn ừ. thì có cũng... nóng tính không dạ có hai chồng cũng người nào cũng nóng hết nhưng không, mà không, cô dạ, có nóng tính dạ có cũng nóng tính luôn cũng ờ, quạo lên là la làng nhưng mà cũng hết hồi thôi vậy dạ, cứ cũng không có nó có, có đập đồ đập đạc không dạ không không đập đồ cũng được dạ bây giờ nóng mà phải la thôi chứ ém dạ. rồi chết bể ruột non mà chết à, dạ. rồi rồi bữa em Trời. sao bảo có thật xấu không tật xấu lớn thì không có rồi chú nhưng mà tật xấu nhỏ thì ờ, đầy ra luôn để ví dụ như là là là vấn đề ăn uống đi cái món mà chồng ờ, chồng con thích á mà thí dụ đang thích lắm nha mà về á mà thấy người ta ăn hết á là coi như là thôi nhịn ăn luôn không thèm ăn giận không á, giận nhịn ăn luôn dạ đúng rồi <laughs> giận luôn hoặc là món đang đang ngon đi à, mà lỡ tay mà mà người khác mà lỡ ăn miếng trong cái dĩa đó đó không thèm ăn dĩa đó luôn người nào ăn ở nhà ở với ai ở nhà ở chung với ai ở dạ. chung ba mẹ không dạ có um, mẹ um, mẹ vợ mẹ chồng ba chồng mẹ vợ với lại có con nữa ba chồng mẹ vợ không ba vợ à, ba vợ ba vợ ba vợ mẹ vợ à. lại mẹ là... mẹ ờ, chồng mẹ chồng <laughs> dạ. dạ tại có kêu bà nội lên để chăm em bé phụ á cô à, chứ dạ à, à. À. mà sao có hút thuốc gì uống rượu uống bia gì không dạ không chỉ lâu lâu là căng thẳng quá hút thuốc thôi nhưng mà à. hút thuốc là bị con dập liền luôn tại con không thích dạ ừ. hồi hồi đó là có hút nhưng mà sau cái quen mà này thì bị dị ứng khói thuốc á nên con con ừ. con bỏ dạ. nhưng mà đợt vừa rồi cái làm cũng nhiều việc á tự, tự nhiên thức khuya thì mình cầm một hai điếu mình hút hút cái bả chuỗi thôi cũng không bỏ luôn bỏ luôn không mà bỏ <laughs> dạ. con ơi hút thuốc nhà dạ, đúng dạ. Ngân á, thì là mỗi lần mà trước khi đi ra khỏi nhà thì hay có như là làm lụng những cái công việc dạ dạ thế thì anh ấy thì sao trong công việc trong tất cả mọi thứ thì có nhanh nhẹn không dạ dạ chồng con thì ờ, công việc thì rất là nhanh nhẹn luôn ừ. nhưng mà ờ, nhiều nhiều lúc bị hấp tấp á chú thuận ừ. bị hấp tấp có nghĩa là quyết định ờ, nóng vội á là là dạ, đúng rồi nhà dạ, quyết định nóng vội đôi khi công việc cũng bị lừa mấy lần rồi giống như làm việc mình kinh doanh con cũng kinh doanh riêng á làm giày á thì cũng kiểu như là mình làm ăn mình tin tưởng á cũng không có hợp đồng gì hết trơn á rồi bây giờ <laughs> hai đứa con mong muốn vợ thay đổi điều gì dạ con chỉ muốn vợ con là nói chung là cầm ràm thì vui nhà vui cửa thì, thì cũng không cần thay đổi cầm ràm đâu thì uh, cần thay đổi ừ. là cái cái cái cách à, kiểu như ray ra đường mình à, chỉnh chu tí mình mình biết lo xe cho bản thân xe xu tí thôi chứ cũng không cần dạ. phải xe xu như xong mua đánh phấn mắt cúp đậm hay này ừ. kia đó con chỉ cần cho mình nhìn mình à, sang sang tỷ cái đó đúng okay. cái, cái dạ. mong muốn nó là được đó là, dạ là, đó như vậy đó thôi còn tính tình vợ con thì uh, ai cũng có tính xấu mà nói chung có tính xấu thì uh, nó nó vui nhà vui cửa thôi <laughs> dạ. Ừ, à. dạ con thì uh, thấy chồng vậy là được rồi đừng có thay đổi thì nếu thay đổi đâu phải là chồng con nữa à, hay quá dạ. dạ. nhưng mà về nè cái uh, thực ra mà nói cái mà chồng con nói con con kiểu như là xe xua lên một chút theo cô là ok đó ừ. dạ. tại vì con biết sao con có một khuôn mặt rất là xinh xắn yeah. Dạ. hiểu không xinh xắn yeah. Dạ. thì nếu khi mà mình biết sửa soạn mình sẽ xinh hơn mình sẽ đẹp hơn yeah. Dạ. thì à, thì như vậy đầu tiên nó có lợi cho mình trước quần áo mình không cần là quần là áo yeah. lụa nhưng mà rồi. nó tôn cái Đúng cái rồi. vóc dáng của mình lên yeah. tự nhiên mình nhìn mình rất là nền nã nhưng mà rất là gợi cảm đó, đó, đó. cô đó. đó hiểu không dạ. đó thì <laughs> chồng con dạ. sẽ có một cái điều gì con biết không sẽ hãnh diện Đúng sẽ rồi. hãnh diện là ờ uh, dạ tức là đi thấy người này người nọ dòm ha thấy bé này ờ, người này giỏi lắm ừ. mình ừ. mình mình đàn ông mà đúng không chú mình dạ mình vợ mình dạ. ai mà đi khen vợ chú đẹp chú khoái lắm luôn dạ đúng rồi luôn. con à. vậy thôi thôi hy vọng là con đó sẽ có một sự thay đổi dạ. nhẹ yeah. để yeah. thay đổi để mà con đã đẹp rồi nếu như con thay đổi hơn chút nữa thì con sẽ đẹp hơn nha yeah. yeah. yeah. rồi yeah. cảm ơn hai dạ, con dạ cảm ơn cô chú